vị thân mến, vô sinh hiếm muộn là một chủ đề rất là phổ biến và nhận được nhiều sự quan tâm của các cặp vợ chồng và đặc biệt khi nó xảy ra chị em phụ nữ thì nó gây ra um, rất nhiều cái nỗi lo lắng và khiến nhiều chị em không thể làm mẹ được và để giải đáp cho vấn đề này cũng như là đưa ra một cái phương pháp cụ thể em Chương trình đã mời đến trường quay bác sĩ Phạm Thành Sơn, hiện đang là giám đốc phòng khám FPA Clinic cũng như là chuyên gia trong lĩnh vực uh, vô sinh hiếm muộn sẽ có những chia sẻ thú vị về chủ đề này. Vâng, xin được uh, gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Thành Sơn và cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời của chương trình ngày hôm nay À, xin chào Thúy Miền và chào tất cả các quý vị khán giả đang ờ, theo dõi chương trình. Vâng, và đối với chủ đề mắc bùng trứng đa nang ở nữ giới thì uh, chương trình có nhận được câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hà sinh năm 1979, sống tại Cầu Đất Hải Phòng Chị lập gia đình đã 8 năm mà chưa có con, chị đi kiểm tra Tây Y, kết luận là bị buồng trứng đa nang, kinh nguyệt không đều, chu kỳ kinh từ 30 đến 50 ngày, máu kinh đen, thường xuyên đau bụng kinh. À, hiện tại thì chị đã đi thụ tinh nhân tạo, bơm tinh trùng vào buồng tử cung IUI hai lần rồi nhưng mà đều bị thất bại à, và Hiện giờ thì chị không biết nên làm gì và đang rất hoang mang khi đối mặt với căn bệnh này. Vậy thì đối với trường hợp bị à, mắc buồng trứng đa nang như là của chị Hà vừa chia sẻ thì bác sĩ có thể à, phân tích kỹ hơn về tình trạng bệnh hiện tại của chị không ạ? Đầu tiên thì cảm ơn à, chị Hà đã gửi câu hỏi về với chương trình Đấy, về cái trường hợp của chị Hà đang gặp phải đó chính là bị buồng trứng đa nang thì đây là một cái hội chứng mà chúng ta gặp rất là nhiều nó chiếm từ 6 cho đến 10 phần trăm tất cả các nguyên nhân về ờ, vô sinh hiếm muộn cái tình trạng uh, buồng trứng đa nang thì chúng ta được um, hiểu nó như thế này có nghĩa là trong một cái buồng trứng thì nó sẽ có những cái nang dự trữ nang nguyên thủy Đấy, thường thường sau mỗi một chu kỳ thì nó sẽ có một cái nang nó chín nó vượt trội lên trưởng thành và khi khi mà kích thước đạt từ 20 đến 24 mm ờ, thì uh, sau uh, một hai ngày thì bắt đầu thì sẽ phóng loạn và ờ, thì à, chúng ta có thể thụ thai được với thời điểm đó nhưng mà đối với những người à, bị à, bùn trứng đa nang thì cái nang noãn nguyên thủy nó rất là nhiều đấy và um, thường ấy, thì cái vỏ của nang nó dày và không có cái nang nào trội lên cả trong cái uh, chu kỳ và như thế thì nó không có cái sự phóng loãng và chính vì không có sự phóng loãng cho nên là thì uh, các bạn uh, không thể có con được uh, trong cái chu kỳ đó và cái chu kỳ nó cũng thường kéo dài ra có những người ờ, thì 30 ờ, đến 40 ngày có những người thì tận 2 đến 3 tháng có kinh một lần thậm chí là có những người một năm chỉ có kinh một hai lần thôi và đặc biệt thì mình cũng vừa nghe thấy rằng là chị ờ, Hà là sinh năm 1979 thì có nghĩa là năm nay cũng 41 tuổi rồi đấy 40 dưới 35 tuổi thì chúng ta đã quá cái cái, cái độ tuổi sinh sản rồi cho nên là cái nội tiết của chị Hà chắc chắn là do cũng sẽ cũng sẽ giảm dần theo năm tháng Đấy, và đặc biệt hơn nữa là chị đương ai yêu ai hai lần rồi thì uh, đều ờ, thất bại và mình, mình nghĩ rằng là ngoài cái vấn đề về bùn trứng ra thì chị Hà còn gặp cả về vấn đề về ờ, nội tiết nữa vậy thì còn ờ, ngoài những cái dấu hiệu mà chị à, Hà vừa chia sẻ trên để có thể nhận biết căn bệnh bùng trứng đa nang thì còn có những cái dấu hiệu nào nữa có thể ờ, sớm phát hiện ra căn bệnh này thưa bác sĩ? Về cái ờ, căn bệnh bùng trứng đa nang thì gần như đây là một cái tình trạng mà à, bẩm sinh. Đấy, thì cái dấu hiệu đầu tiên dễ nhận biết nhất đó chính là cái kinh nguyệt nó rối loạn. Đấy, thường thường thì phụ nữ bình thường sao à, chu kỳ rất là đều 28 30 ngày nhưng mà với những người bị mụn chữ đa nang người ta có cái gì là hai ba tháng mới có kinh một lần này rồi thậm chí là một năm chỉ có kinh thì một đến một đến hai lần thôi đấy là cái dấu hiệu mà thì dễ nhận biết nhất Ờ, ngoài ra bởi vì cái hậu chứng buồng trứng đa nang này nó do cường androgen tức là cái nội tiết hormone nam nó hơi nhiều hơn một chút chính vì thế mà sao ờ, ở người phụ nữ mà bị buồng trứng đa nang thì gặp rất nhiều bạn có râu ria đấy, hoặc là gì ờ, có lông chân lông tay phát triển lên về tiếng ồm ồm vân vân thì đấy cũng là một cái dấu hiệu à, để chúng ta có thể đi kiểm tra sớm chúng ta à, phát hiện được đấy. ngoài ra vì đây là cái hội chứng nó có cái khả năng insulin của cơ thể chính vì thế mà à, rất hay gặp những cái bạn mà thừa cân béo phì đấy tới 30 40 phần trăm các bạn mà mắc hội chứng mù chứng đa nam thì có cái thừa cân béo phì thì đây là những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể dễ nhận biết nhất khi mà chúng ta thì Ờ, có cái ờ, biểu hiện buồng trứng nan nam à, con có thể thấy là có rất nhiều cái nguyên nhân có thể dẫn tới cái tình trạng bị à, buồng trứng đa nang ở nữ giới đúng không ạ? Vâng vậy thì liệu ta có cái giải pháp nào cho vấn đề này ạ? Và đặc biệt là đối với trường hợp như của chị Hà thì chị à, nên áp dụng cái phương pháp nào là phù hợp nhất và mang lại hiệu quả cao nhất thưa bác sĩ? Về uh, trường hợp uh, của chị Hà thì thực ra với lại ờ, các bạn ờ, ở độ tuổi ờ, còn trẻ thì mình sẽ khuyên là chúng ta có thể dùng các thực phẩm hỗ trợ để điều trị cái bùng trứng đa nang này trước hoặc là bắt đầu dùng các liều kích trứng nhẹ bằng đường uống đó thì sẽ tăng cái khả năng mà có thai cho các bạn trước được rất là dễ dàng à, nhưng mà thì ở với độ tuổi của chị Hà là đã 41 tuổi rồi trên 40 tuổi thì mình ờ, khuyên là nên đi làm thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm tức là IVF Đấy, thì ờ, tỷ lệ thành công sẽ là cao nhất bởi vì thực ra chị ờ, lấy chồng cũng đã 8 năm rồi cũng đã rất là rất là lâu rồi và bây giờ để chờ đợi thêm rồi độ tuổi nó càng nhiều lên thì cái nội tiết nó càng kém sau này có kể có thai nó dự thì nó cũng khó hơn nên là tốt nhất mình khuyên nên đi làm thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm Vâng, như vậy có thể thấy rằng đối với căn bệnh bùng trứng đa nang thì ta có rất nhiều cái phương pháp có thể chữa trị được, có thể dùng thuốc hoặc là phẫu thuật nhưng mà cần phải được sự thăm khám của bác sĩ mới có được cái kết luận cụ thể và chữa bệnh một cách ờ, khoa học và phù hợp nhất. Và với quý vị khán giả, nếu quý vị muốn được tư vấn kỹ hơn về trường hợp bệnh của mình cũng như là người thân của mình thì quý vị hãy liên lạc qua số hotline 0854 400 102 hoặc gửi thư về chương trình qua địa chỉ email tư vấn bác sĩ 115 a com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 đến nhà thuốc IDC